home. 梦。 tập những thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đại sơn tinh tăng phật sự phổ hương chư chúng sanh Giải phang Bồ Đề tâm viện lý chư vong nghiệp viên thành vô thượng đạo.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 đừng pháp con à, thề Allah. chi tâm đàn lệ chiếu bồ pháp mê phật số màu chẳng điều giá ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật ngày đêm nên chỉ tâm mà nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác biển ta dung là ta chúng sanh à, cũng đem tám điều này à, chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sanh biết được Amen. chi tâm đàn na lệ chi tâm ma đàn na lệ đề nhật luân nghi tố già ca Yeah. le vào dòng vòng gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đôi 见你。 tiến thành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 oai thần ngộ niệm bồ tát thanh văn phạm thư viên đệ thích tử thiên vương chúng thiên long bằng bồ hồ pháp thân vương nhân thiên thiên thần đồng thủy chân minh gia hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục trí túc đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy niệm phật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 hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoáng khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trừng vong đồng bào tử nạn sớm được nương tựa về nơi chánh pháp tu hành mà được giải thoát khắp nguyện à, phương ban khắp tấn cả đường độ quần sanh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dương nghe sạch na nam mô Phật ngã bồn xưa có